của tuổi Tý. Bước sang tuần mới, xem tử vi cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý làm công ăn lương gần như không có điểm sáng trong suốt tuần này. Dưới sự ảnh hưởng của thiên quan và thương quan, bạn sẽ phải dành phần lớn thời gian để tranh đấu với đồng nghiệp hoặc thậm chí với lãnh đạo. Bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nên nóng nảy làm ra hành động nông nổi. Lại thêm hung tinh ngũ quỷ chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân sẽ tranh thủ mọi cơ hội để hãm hại bạn. Vì thế, bạn chớ nên lơ là trong bất cứ công việc gì,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 Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp về chuyện tình cảm của bản mệnh không được tốt vào thời điểm đầu tuần. Đôi lứa dễ tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng có. May mà đến thời điểm cuối tuần, mọi khó khăn dần được tháo gỡ, hai bạn đã biết quan tâm, chia sẻ và thông cảm với nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, cẩn thận kẻ tiểu nhân gây rối cho công việc. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp, cấp trên. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, không nên nóng nảy, gây ấn tượng xấu với cấp trên. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, vợ chồng dễ mâu thuẫn, bất đồng vì chưa thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi nhâm tý, thuộc mệnh mộc, đôi lứa hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn để có biện pháp tháo gỡ khó khăn. Tử vi tuần mới, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi tuần mới cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Sửu có thăng và có trầm trong tuần này. Trước hết, thời điểm đầu tuần, do ảnh hưởng của kiếp tài và tỷ kiên, bạn thường không nhận được sự tán đồng của đồng nghiệp trong quá trình giải quyết nhiệm vụ. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, sự quyết đoán của bạn dần chinh phục được niềm tin của đông đảo mọi người. Tình hình tài chính của bản mệnh không mấy sáng sủa trong tuần này. Cơ hội làm ăn chủ yếu chỉ đến vào thời điểm đầu tuần, còn sau đó thì khá im ắng. Vì vậy, nhân thời điểm nhận được sự nâng đỡ của thực thần, bạn cần cố gắng lao động thì tiền bạc mới về đến tay. Chuyện tình cảm của bản mệnh có nhiều quãng trầm lắng. Có thể vợ chồng bạn cảm thấy bất đồng quan điểm nên ít chịu trao đổi, tâm sự với nhau. Nhưng bạn có biết làm vậy thì quan hệ giữa cả hai sẽ càng trở nên xa cách hay không? Hãy suy nghĩ lại về những việc mình đang làm, nếu sai hãy sửa đổi ngay nhé. Nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân vẫn có điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim, tình cảm vợ chồng xa cách, hãy nhanh chóng sửa lại lỗi sai. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, người độc thân nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn với đồng nghiệp, dễ gặp phải rắc rối. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ, nhận được sự tán thưởng của bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc, tiền kiếm được không nhiều, cần chú ý chi tiêu. Tử vi tuần mới, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi dần. Vận trình tuần mới của người tuổi dần, công việc tốt xấu đan xen trong suốt tuần này. Có thể mới đó bạn vừa được cấp trên khen ngợi thì ngay lúc sau, bạn đã phải nhận sự chỉ trích, đàm tiếu của đồng nghiệp. Do đó, bạn cần giữ thái độ bình tĩnh, thắng không kiêu,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 Một số người thậm chí còn có cơ may trúng thưởng, tuy nhiên bạn không nên quá phụ thuộc vào trò may rủi. Chuyện tình cảm của người tuổi dần có điểm sáng vào thời điểm đầu tuần, nhưng như vậy không đem lại nhiều tác động cho cả tuần khá trầm lắng. Bạn và người ấy thường xuyên cãi nhau vì những quan điểm dù nhỏ nhặt nhưng lại khó thống nhất. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, phát huy được điểm mạnh của bản thân, tương lai nhiều triển vọng. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, nhận sự đàm tiếu, dò xét của mọi người xung quanh, tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ chuyện làm ăn có những dấu hiệu phát triển tích cực tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc vợ chồng nhiều mâu thuẫn không ai chịu nhường ai tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim làm việc vất vả nhưng nhận được thành quả xứng đáng tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi Mão. Sự nghiệp của người tuổi Mão chìm nổi bấp bênh,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 Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, điểm mạnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cuối tuần là thời điểm kiếm tiền chủ yếu. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi Thìn. Đầu tuần mới là thời điểm nhiều khó khăn đối với người tuổi Thìn làm công ăn lương. Thương quan và tỷ kiên cho thấy bạn dễ làm mất lòng người khác,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 dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, cẩn thận kẻ tiểu nhân gây trở ngại cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, bình tĩnh chờ cơ hội làm ăn khác đáng tin cậy hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu giãn nứt. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tìm được cơ hội vươn lên khẳng định bản thân. Tử vi tuần mới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 bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Bản mệnh hãy thử mở lòng giữ quan hệ với người khác, bạn cũng không cần phải nghĩ cứ giữ quan hệ là sẽ phải trở thành người yêu. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không ngừng cố gắng, bạn sẽ khắc phục được mọi vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, chú ý đến kẻ tiểu nhân đang lăm le tìm cơ hội hãm hại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nhanh chóng chớp lấy cơ hội làm ăn tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim mâu thuẫn với nửa kia chớ nên nâng cao quan điểm tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy hãy cho người khác cơ hội quan tâm đến bạn tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi ngọ xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng sự nghiệp của người tuổi ngọ phát triển tương đối ổn định chính ấn và thiên ấn là dấu hiệu bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân. Song dù có thành công thế nào, bạn cũng chớ nên lơ là hoặc kiêu ngạo, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tìm cách hạ bệ mình. Người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, đích đến bạn đặt ra sẽ không còn ở xa nữa đâu. Tuy nhiên,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 thuộc mệnh mộc. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những người thực sự tốt với mình. Tử vi tuần mới, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi mùi. Sự nghiệp của người tuổi mùi có thăng và cũng có trầm trong tuần này, vì thế bạn phải hết sức chú ý đến thái độ của bản thân khi đối diện với vấn đề. Thái độ tốt có thể giúp bạn dễ dàng vượt qua khó khăn, trong khi thái độ không tốt thì sẽ gây phản cảm cho người khác thậm chí tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại mình. Sao thiên đức phù trợ là dấu hiệu chứng tỏ chỉ cần bạn cố gắng hết sức thì khó khăn thậm chí sẽ trở thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Cấp trên ắt hẳn rất quý trọng những nhân viên vượt khó như bạn và cho bạn thêm cơ hội trong tương lai. Chuyện làm ăn không mấy sáng sủa trong tuần này, cơ hội có đến thì cũng chỉ xuất hiện vào đầu tuần, sau đó thì gần như là không có nữa. Vì vậy, để chắc chắn thì bạn nên giữ vững số tiền hiện có, chớ vội đầu tư mà hãy tìm một cơ hội khác thích hợp hơn vào sau này. Trong chuyện tình cảm, những ai còn độc thân khó có thể tìm được đối tượng thực sự ưng ý trong tuần này. Có thể bạn vẫn còn vương vấn bóng hình quá khứ nên không còn để mắt được tới mọi người xung quanh nữa. Khuyên bản mệnh hãy để quá khứ ngủ yên và hướng tới tương lai bằng thái độ tích cực. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim, không nên nóng nảy, tranh cãi với người khác, chú ý các mối quan hệ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy, nhiều biến cố xảy ra thử thách năng lực phản ứng của bạn. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ tích cực, không ngừng cố gắng vươn lên. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, khó tìm được người thực sự quan tâm đến mình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, chuyện làm ăn chưa có nhiều biến chuyển tích cực. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Bước sang tuần mới, trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi thân phải trải qua vất vả thì mới được hưởng trái ngọt. Đầu tuần, dưới tác động của thương quan và tỷ kiên, bạn sẽ phải đấu tranh với đồng nghiệp và cấp trên để bảo vệ quan điểm của mình. Đến cuối tuần, thiên ấn và chính ấn sẽ trợ lực, giúp bạn khẳng định được những quyết định của mình là đúng đắn. Song đáng tiếc là người làm ăn kinh doanh lại không gặp được nhiều may mắn đến như vậy. Tuần này, bạn khó tìm được cơ hội đầu tư có lời, thậm chí phải dùng tiền để bù cho những sai sót đã qua.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 thuộc mệnh kim, quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh. Từ vi tuần mới, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy tuần mới về mặt tình cảm. Sau một vài khúc mắc tình cảm vào đầu tuần thì sau đó, người tuổi Dậu và nửa kia đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Bạn không còn xét nét những khuyết điểm của người ấy nữa bởi bạn hiểu rằng chẳng có ai là hoàn hảo bản mệnh sẽ phải đối diện với một vài khó khăn trong sự nghiệp, nhưng đó cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, vươn lên một vị trí cao hơn trước đó. Vì thế, dù phải đối mặt với tình huống gì, bạn cũng chớ vội bỏ cuộc hoặc đùn đẩy cho người khác. Chuyện làm ăn của bạn chủ yếu đến vào thời điểm đầu tuần, khi thiên tài và thực thần chiếu mệnh. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để cố gắng vươn lên, có thể bạn sẽ kiếm được một khoản kha khá đấy. Tuy nhiên, chớ nên quá tham lam kẻo dễ rơi vào vòng lao lý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 không nên tham lam, dễ rơi vào vòng lao lý. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, không nên nóng nảy, chú ý cách cư xử của bản thân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang tuần mới, sự nghiệp của người tuổi Tuất tốt xấu đan xen. Vì thế nên dù có đang gặp thuận lợi, bạn cũng chớ nên chủ quan. Thời điểm đầu tuần, bạn dễ rơi vào cảnh bị đồng nghiệp cô lập, nhưng nếu bạn là người ngay thẳng thì chẳng việc gì phải sợ hãi những lời đàm tiếu cả. Hãy tích cực thể hiện điểm mạnh của bản thân, mạnh dạn nắm bắt cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn sẽ nhanh chóng để lại ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo. Chuyện kiếm tiền của bản mệnh không có nhiều biến động trong tuần này. Người làm ăn kinh doanh dù khó tìm được cơ hội phát đạt nhưng cũng không rơi vào tình trạng bù lỗ nặng nề. Thời điểm này,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 tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy vợ chồng lạnh nhạt cẩn thận kẻ thứ ba xuất hiện tử vi tuần mới từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023 của tuổi hợi tử vi thấy rằng người tuổi hợi có một khởi đầu tuần với nhiều thuận lợi do được chính quan nâng đỡ nhưng từ giữa tuần trở đi nhiều khó khăn sẽ thi nhau ập tới thương quan và tỷ kiên cho thấy bạn khó có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả cấp trên và đồng nghiệp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 Chuyện tình cảm của người tuổi hợi chủ yếu gặp rắc rối vào những ngày giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì có dấu hiệu ổn định hơn. Bạn không còn đặt ra những yêu cầu quá cao cho người ấy nữa mà bắt đầu suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương nhiều hơn. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa. Hãy học cách bao dung, biết nghĩ cho nửa kia của mình. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ. Cơ hội làm ăn chủ yếu đến vào đầu và giữa tuần. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc. Chớ trần trừ, do dự để lỡ cơ hội,